Những ngày qua, thông tin thiếu tướng Đỗ Hữu Ca, cựu giám đốc công an thành phố Hải Phòng bị cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh Quảng Ninh tạm giữ hình sự để xác minh, làm rõ một số vấn đề liên quan đến vụ án hình sự đã thu hút sự chú ý đặc biệt của dư luận. Dư luận quan tâm không chỉ vì người bị tạm giữ hình sự là một thiếu tướng cựu giám đốc công an thành phố Hải Phòng mà còn bởi cơ quan đang chủ trì thực hiện các thủ tục tố tụng vụ án này là công an tỉnh Quảng Ninh, nơi thiếu tướng Đinh Văn Nơi vừa nhậm chức giám đốc.